gì nói gì con phải đính chính lại nhiệm vụ này còn được hiện không ý là ờ, vẫn vẫn thực hiện cho tới thứ hai ba cấm đồng mà là không ngày nào không ngày nào tôi mày không chơi game hết xong mà một tuần con thèm mát luôn hả ý là giờ tao mày chơi game là con thèm mát luôn hả là ba không biết luôn phải không ủa mà không thèm mát sao mát chi vậy ba ba quay là quay cái vụ mà con nói mắc cười à, con, hồi nãy tao mì chơi game mà con không thèm mép luôn á rồi con cũng đâu có thèm mép ba đâu đó <laughs> ý là vậy không thèm mép mà giờ nói ba hồi nãy mét nãy cũng thèm mét hồi nãy con hỏi là con chỉ hỏi ba còn cấm rồi ba vậy thì bây giờ tao đặt trước đây cho mày cho mày ơi cho mày mày đi chị... cái nào ai tao mày cũng chơi à. thằng này á ba ba thằng này ba lấy đâu lấy đâu lấy đâu coi mặt lấy coi thằng lì trong mì nè đó chơi game hoài ba dặn chị ba giám sát à, mà chị ba ờ, ghét nản luôn chị ba không thèm nói luôn đây mày viên đây chọc lét mày viên đi ừ. ý là mày đi gì hả ba quay cho rồi ba đập cho từ từ ba sẽ đập ba không có đập đâu mà mà mà cắm thêm tháng nếu mà mình à, đánh cho em là mình sẽ bị sai xạo pháp, pháp, pháp, pháp luật sẽ xử lý mình yeah. Dạ. mình không được bạo hành trẻ em hết ờ. rồi mày ha thôi mày ơi à. ơi đảo Thầy thôi ờ, tha cho em đi Tha gì đâu Bây giờ ngày mai tao mày chơi mày mà, đâu. mà ba nói tha có nghĩa là ba bỏ qua tụi mày nhưng mà tao mày chưa bị ba phạt cho nên nó mà à. thì à, thì em cũng uh, biết Mày rồi em game. em chơi ít lại rồi ít rồi chắc ít á ba cấm mình nó còn chơi mà gì giờ chơi đâu em cũng biết kêu, rồi kêu tắt đi rồi tính ra Quyền Binh Kêu tao mày tắt đi, tao mày còn kêu con em đi nữa à, Cái đó là đang chế đạn mình la la la Ờ sao tắt mic đi rồi để chị bà làm Chị bà kêu tao mày tắt mic tao không chịu Tao mày để mic tắt sao mà tao mày đi mét mẹ Đúng ồn luôn á trời Bây giờ là mấy bạn ngủ giùm ba được không? 12 giờ rồi Ngủ đi Bây giờ là 12 giờ Goodbye Good night con Good night trai Good night Gán si gần 12 giờ Good night Chơi chị Bây giờ đây là con cái sim mỗi giờ hai tao không được chơi đây là con sim biết rồi nói hoài